Xin chào các bạn, Phương Anh và anh Phong đã quay trở lại rồi đây Nhanh thật đó, veo một cái đã hết một tuần rồi Phương Anh này, tuần qua em có gì mới không? Em có gì mới đâu anh, em vẫn như vậy Vẫn em vậy thôi Ơ, ờ, anh có hỏi em về vấn đề đấy đâu Cái anh muốn hỏi là tuần qua thì có nhiều các câu hỏi gửi về mới hay không? Chứ ý anh là như thế không ạ? Ơ, anh trôn em à? Thôi thôi em ơi, quay trở lại hỏi đã thôi, Kiểu các bạn đang chờ kìa Thôi em tha cho anh đấy Vậy thì bây giờ em và anh sẽ cùng giải đáp cho tất cả các bạn những câu hỏi mà các bạn đã gửi về trong số hỏi đáp laptop lần trước Let's go! Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn à, Quốc Vương Bạn có câu hỏi như sau Tại sao MacBook từ thế hệ gần đây không cho phép người dùng nâng cấp phần cứng vậy anh chị? Cảm ơn câu hỏi từ bạn Quốc Vương nhé à, anh rất ấn tượng với quả tên rất ngầu của em còn về câu hỏi của em cũng khá là hay và thú vị đấy như các em cũng đã biết thì Apple từ lâu đã quá nổi tiếng với việc hút máu người dùng còn hơn cả cô tay hút máu nữa và anh đùa một chút vậy thôi nhưng thực sự là như vậy các bạn ạ từ phiên bản MacBook 2016 trở lại đây người dùng dường như không thể can thiệp vào phần cứng của máy Ngày trước trên các phiên bản 2015, 2014, chúng ta vẫn có thể nâng cấp RAM hay là ổ cứng. Nhưng càng trở về sau, chúng ta chẳng thể nâng cấp được gì cả bởi Apple không muốn người dùng can thiệp vào phần cứng và đây cũng là chiêu thức ép người dùng phải nâng cấp lên các phiên bản có dung lượng bộ nhớ cao hơn đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ thêm 2 đến 300 đô nữa Ai, quá là hút máu mà và một câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Minh Hạnh Chào hai em, chị đang phân vân giữa mua máy Dell XPS 13 2018 với MacBook Pro 13 2019 Mong hai em đưa ra cho chị lời khuyên nên chọn chiếc máy nào Cảm ơn hai em nhiều. chào chị Minh Hạnh đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Với câu hỏi của chị thì em xin được tư vấn thêm để chị có thể đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất với mình nhé. Về hạ cái tên chị đưa ra bên trên thì em phỏng đoán rằng chị là doanh nhân và nhu cầu là cần một chiếc máy nhỏ gọn hiệu năng mạnh mẽ được không ạ? Quả thực là hai chiếc máy đó là hai cái tên đứng đầu bảng trên thị trường laptop doanh nhân hiện nay. Đối với chiếc Dell XPS 13 9380 mà chị đang hướng đến, quả thực thì đây là một chiếc máy rất đẹp, build máy chất lượng, màn hình đẹp, hiệu năng khá tốt, rất phù hợp với những người là doanh nhân như chị. Chị có thể click vào link bên dưới ở phần mô tả của video để xem bài đánh giá chi tiết về chiếc máy này chị nhé. Còn đối với chiếc máy thứ hai là MacBook Pro 13 2019 vừa mới ra mắt, Hiện tại thì mức giá của chiếc máy này hơi cao, tuy nhiên thì những gì em nó mang lại vô cùng xứng đáng. Nếu chị lựa chọn, chị sẽ có một chiếc máy 13 inch mạnh mẽ nhất phân khúc, thiết kế sang trọng, đúng chuẩn doanh nhân, thương hiệu Apple và hơn nữa là chị sẽ có được trải nghiệm đồng bộ hóa với các thiết bị trong hệ sinh thái của Apple. Tuy nhiên, nếu chị chưa dùng MacBook thì giờ sẽ phải mất một vài ngày để làm quen các thao tác trên máy vì chúng ngược lại so với Windows. Tổng kết lại, đây chính là hai sự lựa chọn 19110. Dell XPS đại diện cho Windows, MacBook Pro đại diện cho Mac OS. Nếu như chị là một người trẻ thích sự mới mẻ, giao diện trực quan thì nên chọn MacBook. Còn nếu chị muốn sở hữu một chiếc máy thuần Windows thì có thể lựa chọn Dell XPS 13. Em hy vọng rằng là câu trả lời này có thể à, giúp ích được cho chị. À, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Nguyên Lê. Bạn có hỏi như sau. Anh Phong có thể giải thích giúp em tại sao laptop giá rẻ hay bị hỏng ổ cứng được không ạ? Hôm trước em có mua chiếc vài outfit cũ vừa dùng được vài tháng thì máy đã bị à, hỏng ổ cứng rồi à, anh Phong có thể giải đáp được cho bạn ạ à, Chào bạn Nguyên Lê Việc ổ cứng cơ bị hỏng là điều rất dễ gặp nhất là trên các dòng máy giá rẻ Nhà sản xuất chỉ trang bị những ổ cứng cơ có chất lượng cũng như tốc độ vừa phải để có thể tiết kiệm được chi phí sản xuất Hầu hết các loại ổ cứng được trang bị trên những chiếc laptop giá rẻ có tốc độ khoảng 5.400 vòng trên phút và độ bền của chúng thì thường không được cao hơn nữa, trong quá trình sử dụng, Điều kiên kỵ nhất đối với những chiếc laptop là dùng ổ cứng cơ không được di chuyển máy khi còn đang hoạt động. Chỉ một va đập nhỏ thôi cũng khiến cho chiếc ổ cứng cơ của bạn bị lỗi rồi. Và theo mình thì máy này của bạn có thể bị hỏng do linh kiện cũ là một, thứ hai là có thể máy của bạn đã bị rơi rớt dẫn đến hỏng ổ cứng. Nhưng hơn hết, hãy tìm những nơi uy tín để có thể mua được những chiếc laptop tốt nhất bạn nhé. Chỉ như vậy thì chúng ta mới không bị mất tiền oan mà thôi. Tiếp theo nữa sẽ là một câu hỏi đến từ bạn Mạnh Sơn. Bạn Sơn có gửi câu hỏi về cho bọn mình như sau. Em muốn kích hoạt trợ lý ảo Cortana trên Windows xem trải nghiệm ra sao mà loay hoay mấy tiếng đồng hồ không được. Anh chị có thể chỉ dùm em cách kích hoạt nó được không ạ? Em xin cảm ơn. Và câu hỏi này thì chị Phương Anh sẽ giải đáp giúp em. Cảm ơn bạn Mạnh Sơn đã đặt câu hỏi đến chương trình. Đối với vấn đề không thể kích hoạt được trợ lý ảo Cortana ở Việt Nam, à, mình nghĩ là một điều hết sức bình thường thôi bạn nhé. Nguyên nhân là do Cortana chưa hỗ trợ được tiếng Việt nên chúng ta không thể active được Cortana. Để kích hoạt được Cortana, bạn hãy tìm truy cập vào phần cài đặt của Windows, tìm đến mục Region and Language rồi đổi phần quốc gia sang Mỹ. Sau đó bạn vào cài đặt và thiết lập Cortana theo hướng dẫn của máy. Điều này cũng hết sức dễ dàng và chắc chắn là bạn có thể thiết lập thành công 100%. Hãy luôn nhớ rằng, để gọi Cortana nhanh chóng thì chúng ta có hai cách – Đầu tiên là gọi Hey Cortana, cách thứ hai là dùng tổ hợp phím Windows cộng C. Lúc đó thì Cortana sẽ hiện ra ngay tức thì. Chúc bạn sẽ có được những trải nghiệm thú vị với Cortana bạn nhé! Với phần tư vấn hết sức tận tình của Phương Anh thì mình tin rằng bạn thể dễ dàng cài đặt và chúc bạn thành công nhé! Tiếp theo là câu hỏi số 5, đó là một câu hỏi rất rất mở đến từ bạn Thành Phương. Bạn có đặt câu hỏi đến cho chương trình như sau. Anh chị cho em hỏi, trên thị trường laptop hiện nay, đâu là hãng laptop đang dẫn đầu xu hướng công nghệ ạ? À? Không biết là đối với câu hỏi này thì anh Phong sẽ giải đáp cho bạn như thế nào nhỉ? Gì chứ, anh lúc nào cũng sẵn sàng em nhé. Vậy thì xin mời anh. Ừ. có thể nói thị trường laptop hiện nay đã và đang phát triển dần đến sự bão hòa. Các bạn có thể thấy rằng những năm gần đây không có sự đột phá thực sự nào đến từ các hãng laptop. Dường như họ chỉ update một chút về sức mạnh phần cứng để tăng hiệu năng cho máy hoặc là thiết kế lại sao cho máy mỏng nhẹ hơn còn về việc đột phá trong công nghệ thì theo đánh giá của mình là chưa có nhiều hãng. Tuy nhiên theo mình thấy, bây giờ hiện tại đang có một vài hãng laptop đang trỗi dậy về mặt công nghệ cũng như là sự đột phá trong thiết kế. Chúng ta có thể kể đến như Acer, nhà sản xuất laptop đến từ Đài Loan. Tại sự kiện Computex vừa qua, nếu anh em nào để ý thì có thể thấy rằng họ ra mắt những sản phẩm laptop hết sức hiện đại, bắt chen theo xu hướng của những chiếc laptop tương lai. Những chiếc máy này có thể kể đến như là Acer ZenBook Pro Duo, laptop có hai màn hình đầu tiên trên thế giới không những vậy, nó đã được nhà sản xuất trang bị cho cấu hình phần cứng thuộc hàng top đầu tính đến thời điểm bây giờ. Một số hãng khác thì mình dường như không thấy được sự trỗi dậy về công nghệ mới mà họ chỉ nhắm đến sự cải tiến về sức mạnh phần cứng hay chạy đua về mặt cấu hình. Theo em thì Asus cũng là một cái tên mà đã gây được cho mình nhìn rất là nhiều ấn tượng và em tin rằng là trong những năm tiếp theo thì họ sẽ tiếp tục tạo ra được những đột phá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi cuối cùng đến từ bạn chim sẻ đi mưa. Bạn có câu hỏi như sau. Anh Phong cho em hỏi đâu là thương hiệu gaming đáng sở hữu nhất ạ? À? Có lẽ câu hỏi này thì anh Phong có thể giải đáp rất là tốt cho bạn bởi vì anh Phong là một người chuyên review về những máy gaming. Cảm ơn Phương Anh. Chào bạn chim sẻ đi mưa. Mình rất ấn tượng với cái tên của bạn. Có lẽ là bạn cũng chắc là một người cũng rất là đam mê game. Còn đối với câu hỏi của bạn thì thực sự cũng dễ dàng để giải đáp mà thôi. Đối với các thương hiệu gaming trên thị trường hiện nay theo mình nghĩ, thương hiệu nào cũng rất đáng để chúng ta sở hữu. Xem nào, điểm qua một vài cái tên nổi bật nhé. Ừ. Dell thì có Alienware, Acer thì có Predator, HP thì có Omen, Acer thì có ROG, MSI và Razer nữa. Các thương hiệu laptop liên minh mà mình vừa liệt kê ra thì mỗi thương hiệu đều có những điểm mạnh riêng, những chất riêng, không hãng nào giống hãng nào cả. À, vậy quay trở lại câu hỏi ban đầu là thương hiệu nào đáng để chúng ta móc hồ bao nhất? Câu trả lời là phụ thuộc vào sở thích của bạn